Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn Thì à, hôm nay tranh thủ à, giờ nghỉ trưa Em đi quay giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn 2 hecta cao su gần đường tạo lực Bắc Tân Nguyên Phú Giáo Bò Bàng cho cô chú anh chị và các bạn à, tham khảo nha Hiện tại thì mình đang đi trên con đường DH502 xã An Bình đường DT741 à, vào để à, đi vào cái miếng à, đất 2 hecta sát đường Tạo Lực thuộc xã An Bình huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương à, cô chú anh chị và các bạn mà nào quan tâm thì alo em số điện thoại 0972 042 552 em sẽ gửi ờ, đây cũng ờ, xài Zalo luôn thì em sẽ gửi sổ cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta tham khảo ha chú chị và các bạn nào mà chúng ta có đất đó, chính chủ cần bán thì cứ liên hệ em em sẽ hỗ trợ vay cho cô chú anh chị và các bạn vòng đây có mấy cái xưởng tí nữa à, tới đất đó thì em sẽ quay và mô tả chi tiết cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta xem từ à, đường DH502 chúng ta sẽ đi vào cái con đường à, đường cây cám nha tiền đường đó. đây là đường sỏi đỏ bự có điện ba pha nha điện ba pha đầy đủ thì à, xe tải xe hơi đi thoải mái nha quý vị kia đường bê tông sao bên nào cái này thì dân ở nè có bình điều nữa dưới mình giờ kiếm bình điều khó ha cái điều già luôn nè cái điều bự nè điều xưa nè ừ, cái điều xưa này nó có bông nhà dân ở đông đúc Hả? nhà cổ à ừ có đám cưới dỗ đám cưới đó thì à, đây là cái à, vị trí à, cái vườn của chúng ta ha vườn cao su cây cao su thì hiện trạng là mới cạo nha ở đây là cái ranh đất đây cọc đây chạy thẳng vào bên trong khoảng tầm hơn 100 mét nha quý vị hơn 100 mét đây thì ờ, đất chúng ta có hơn 100 mét khoảng 170 mét mặt tiền đường soi đỏ này đường này là đường thông nha phía bên ngoài ờ, đường DH502 là có con đường tạo lực đi qua tạo lực à, Bắc Tân Nguyên Phú Giáo Bầu Bàng thì à, cái miếng đất của chúng ta cũng rất dễ hình dung ha trưa thì em cũng cố gắng à, quay cho cô, cô chú anh chị và các bạn xem xung quanh thì có đóng các cái cọc hết ranh đất rõ ràng bên kia thì à, cái à, phía bên kia thì người ta trồng mì nha còn cái phía sau này thì à, người ta để đất trống người ta mới cắt cây cao su á thì vị trí cái miếng đất của chúng ta là cách cái đường đường cây cám mà nãy chúng ta đi vào là khoảng tầm 200 mét 200 m và có điện 3 pha vào cũng khoảng 200 m. Thì uh, các cái đường tạo lực thì khoảng tầm ờ, hơn hai cây số. Đường tạo lực tí xíu nữa đi ra em sẽ quay cho cô chú anh chị và các bạn xem ha. Đang làm luôn. Thì uh, về cái sổ sách giấy tờ thì uh, đảm bảo cô chú anh chị và các bạn là sổ sách giấy tờ đầy đủ nha sổ đỏ giá à, quý vị nào mà quan tâm về giá thì em xin báo luôn cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta biết là giá chủ đất đưa ra là 12 tỷ một hecta nha thì à, tổng 2 hecta đây là 24 tỷ miếng đất của chúng ta khá là vuông vức luôn cây cao su thì mới trồng rất đẹp và mới mở miệng chắc mới cạo được khoảng tầm vài tháng thôi cô chú à, anh chị và các bạn mà chúng ta quan tâm thì à, vui lòng liên hệ vào số điện thoại 0972 042 552 em sẽ gửi sổ cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta xem cũng như là gửi vị trí Đó. À, cho cô chú anh chị chúng ta có thể đến mà xem Đó. mặt đường này thì rất là rộng nha cô chú anh chị <clears throat> nó khoảng tầm 6 mét đường sỏi thôi cách DH502 xã An Bình khoảng tầm 2 cây số hơn hai cây số rồi một lần nữa thì em xin báo cho cô chú anh chị và các bạn ha cái miếng đất của chúng ta cái 2 ờ, hecta cao su tại xã An Bình huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương gần gần đường tạo lực giá 12 tỷ một hecta cô chú anh chị quan tâm liên hệ số điện thoại 0972 042 552 em sẽ gửi sổ cũng như là vị trí cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta tham khảo tí nữa em ram quay ờ, cái con đường mà tạo lực nha phía bên ngoài đây là cũng có nhà dân ở nha cô chú anh chị Rồi, em xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. À, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. chạy trước đi chứ để bụi. đầu ờ, ranh đất của chúng ta tới đây cứ đi đây bên này thì người ta có rào hết nè rào lưới kẽm gai đây y như có con đường luôn hay sao là đường tự mở